cơ hội cơ hội lớn cơ hội lớn hơn cơ hội lớn hơn nữa cơ hội mười mươi và lần này thì bạn trúng chắc đừng quên lấy thẻ cào khi bạn mua mỗi hộp vô mos